Tiểu Ngọc ơi, sáng tôi đi siêu thị mua rau muống cho con ăn rồi nè Ăn rau muống nữa hả người cách ơn Không thấy con mập lắm rồi sao Ừ ha, công nhận con ăn rau kiểu gì mà mập dễ sợ luôn Đúng là hay thiệt Cái cổ nọng mở luôn rồi nè Được rồi, về để tôi đưa con đi khám bác sĩ ha Ồ, nhà người cá nhiều đàn quá Sao không bao giờ nghe người cá đánh đàn cho thỏ nghe vậy Rồi, con làm như người cá rảnh lắm phục vụ âm nhạc cho con nữa người cá mà biểu diễn là con ói đến giảm cân luôn đó con thôi đi thôi chào bạn mình là bill cute à bạn cũng đi khám bệnh à rất vui làm quen nha còn mình tên là tiểu ngọc cũng vậy nha ui giời ui giời mình không cố tình hôn bạn đâu đấy chắc cô chủ của mình thích bạn quá đó à mình biết rồi chắc cô chủ của bạn muốn làm quen với người cá tiền u đó mà sao bạn sâu sắc thế nghĩ vậy cũng được nữa tất nhiên rồi mình là con gái mà Ê chết Cô chủ bắt mình hôn bạn nữa đó Và anh thật Là mình mất mặt quá Mình đẹp trai thế mà phải chủ động trước Bị cô chủ diềm hàng rồi kỳ này về nhà Ông xé hết quần áo của cô cho cô biết nhá <laughs> Nhìn mặt bạn nam tính vậy mà bạn đàn bà quá bi cute Bạn nói như vậy người cá tiêu nghe được đó Thật à, cậu chủ của bạn hiểu được ngôn ngữ của chúng ta ấy Ôi trời, Đúng rồi, cậu chủ mình là người cá mà Ôi Bạn có cậu chủ xiên thật Chẳng bù với cô chủ mình Mỗi lần mắt đái, mình xin đi đái Không cho mình Để mình tè bậy Rồi lại trách mình hư thân mất nét Đang tính đem bán mình cho người khác này Tội nghiệp bạn quá mà bạn bệnh gì phải đến đây vậy Mình bị tiêu chảy Ăn vào là nó cứ đi te te ra ấy Cầm lại không có được Mệt đít lắm luôn À mình từng bị bệnh này rồi Người cá nói là bệnh cà rê Đó là một bệnh tiêu chảy cấp tính Bạn chích ngừa là hết thôi Ôi thật à Cảm ơn Tiểu Ngọc nhiều nhá